thì mình cũng cái video trước ấy thì mình cũng nhắc nhở anh em là à, mình sẽ lên cái đề ngày nhưng mà lên chung một kênh thì nó hơi rắc rối một chút thế là mình chuyển sang cái kênh phụ này thì ngày hôm qua thì chúng ta cũng chiến thắng quá là tuyệt vời rồi phải không ạ 41 của chúng ta thì ăn được bạch thủ ở giải 6 này và con nô 88 ở giải 4 và con đà 97 ăn chạm 9 và ăn thẳng con 97 này đó thì anh em nào và ờ, chơi cái đề ngày hoặc là chúng ta lui chúng ta có thể sang này chúng ta kết hợp vào để chúng ta chơi nghiệm nhé đó đây là cái kênh phụ của mình đó thì mình cũng mới làm thôi thì cái kênh này trước là của mình là cái cầu siêu chuẩn 24 giờ cơ nhưng mà nó bị phá nên là bây giờ mình làm lại anh em nhé những anh em nào mà theo dõi mình về cái đường cầu kênh cầu siêu chuẩn 24 giờ thì anh em cũng biết là những cái đường cầu đề ngày mình chia sẻ thì nó cũng rất hay ăn về cái dàn 16 số và lô và trên hai anh em nhé thì em ờ, sang bên này chúng ta ấn đăng ký kênh để chúng ta tham khảo thêm đây là cái biểu tượng kênh anh em nhé đó về một cái đường cầu đề lui của chúng ta thì hiện tại thì chúng ta chỉ còn một cái chạm 4 và cái bộ đề 04 này và cặp lô khung 0990 ngày cuối cùng anh em nhé thì nhắc nhở lại anh em một lần nữa là cái bộ 04 này và cái chạm 4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 thứ ba ngày 29 tháng 11 ở giải 3 này hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có đài lôi tuần này thứ ba chạm 7 này bộ đàm 12 ghép lần lượt thì chúng ta có 121 này 171 này 626 này 676 này để chúng ta lui tuần anh em nhé kết hợp với chạm cho mình thứ ba ngày 29 tháng 11 này. Ngày đầu tiên đề về 12 thì chúng ta đã ăn được con đề 12 này. Trong bộ đề 12 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ ba hàng tuần. Thứ năm đề về 70 thì chúng ta ăn chạm 7 anh em nhé. Tiếp tục này. Thứ sáu này. Thứ bảy này, đề về 76 này thì chúng ta ăn tiếp con 76 trong bộ đề 12 chủ nhật này thứ hai này thứ ba ngày mùng 6 tháng 12 thì chúng ta có bộ đề 12 tiếp anh em nhé bộ đề 12 tiếp và cái chạm 1 để chúng ta nuôi tuần ngày đầu tiên chúng ta không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 71 thì chúng ta đã ăn thẳng con đề 71 này ăn chạm 1 và ăn bộ đề 12 tiếp tục khiên xong thì lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ bảy này chủ nhật này đề về 15 này thì ăn chạm 1 này thứ hai thứ ba ngày 13 tháng 12 này thì chúng ta có bộ đề 02 và chạm 2 ghép lần lượt của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 này và 575 để chúng ta lui thứ ba ngày 13 tháng 12 này ngày đầu tiên đề về 07 thì chúng ta đã ăn được con đề 07 này trong bộ đề 02 tiếp tục thứ năm đề về 59 này thứ sáu này thứ bảy này đề về 24 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 2 này anh em nhé chủ nhật này thứ hai này thứ ba thứ ba ngày 20 tháng 12 của chúng ta thì có chạm 3 bộ đề 33 khi mà anh em chơi cái này thì chúng ta kết hợp cả chạm thì nó sẽ cái tỷ lệ lúc nào nó cũng cao hơn anh em nhé tỷ lệ nó ra lúc nào cũng ok 33 của chúng ta thì có 33 này 88 này 383 bốn số để chúng ta nuôi tuần thứ ba ngày 20 tháng 12 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 38 thì chúng ta ăn chạm 3 này và ăn thẳng con 38 này và ăn bụng 33 nữa tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ bảy này đề về 34 này hàng tiếp chạm 3 này 36 này chạm thì tỷ lệ lúc nào nó cũng cao anh em nhé thứ ba ngày 27 tháng 12 này thì cái tuần này của chúng ta thì có chạm 5 và bộ đề 05 chạm 5 và bộ đề 05 này ghép lần lượt của chúng ta thì có 050 này và 00 thì cặp cùng 55 thì con 00 này của chúng ta thì cũng mới ra anh em nhé nhưng mà cái đường cầu này khá là đẹp thì chúng ta kết hợp cả cái chạm 5 cho mình vì cái tỷ lệ lô đề nó ra lại cái gần Tết này thì nó quá là điều đương nhiên rồi nên là anh em cân đối làm sao nó hợp lý là được kết hợp chạm 5 và 4 số này cho mình anh em nhé về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em đã ý luôn đây cho mình này thứ ba ngày 29 tháng 11 này ở ờ, giải nhì chúng ta lấy hai con đầu tiên này thì chúng ta có lô khung 3 ngày này để chơi thứ tư thứ năm và thứ sáu cặp 090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 chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu tiên thì chúng ta cũng đã ăn được con 96 này anh em nhé 96 tiếp tục khuya xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 13 tháng 12 thì chúng ta tiếp tục có cặp 9669 để chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 96 này anh em nhé 96 và giải 7 này đó khiên xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 20 tháng 12 thì chúng ta có cặp 454 này để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng đã ăn được con 45 này anh em nhé 45 này của chúng ta về giải tư này <clears throat> tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thì những cái đường cầu lô khung này của mình thì đa phần là nó ăn ngày đầu tiên anh em nhé anh em để ý cho mình trong buổi chiều ngày hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 12 này thì chúng ta có cặp lô khung 262 này để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu chơi luôn trong buổi chiều ngày hôm nay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 và cặp lô khung 2662 thì mình nhắc nhở anh em là trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta để ý cho mình cái bộ đề 0405 này và cặp lô 0990 và 2662 thì mình nghĩ trong buổi chiều ngày hôm nay thì nó khá là đẹp nên là anh em vào tiền làm sao cho nó hợp lý anh em nhé khá là đẹp trong buổi chiều ngày hôm nay đó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 thì mình cũng mong muốn là những con số này trong buổi chiều ngày hôm nay của chúng ta tưng bừng và rực rỡ để chúng ta có một cái Tết chúng ta vui vẻ anh em nhé thì cái Tết Dương của chúng ta thì chỉ còn 3 ngày hôm nữa thôi 3 ngày nữa là chúng ta đã qua 2023 rồi Tết âm của chúng ta chỉ còn 20 ngày thì anh em nào mà có nhu cầu muốn giao lưu trực tiếp với mình Thì chúng ta kết bạn số Zalo để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé Thì anh em gọi thì chỉ vào Zalo gọi thôi Cái số điện thoại này thì không gọi được anh em nhé Đó